Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm 3 món đồ chơi nữa Rồi mời các bạn xem chi tiết và màn hình Đầu tiên mình sẽ review cho các bạn xem đó là bắt giới lỗ tai đèn nha các bạn thì à, như các bạn cũng biết khi nghe cái tên là bắt giới lỗ tai đèn thì đương nhiên là trên hai cái lỗ tai của chưa bắt giới sẽ có đèn các bạn ha ngoài hai cái lỗ tai ra thì các bạn nhìn cái đầu ha cái đầu của chưa bất giới cũng có đèn luôn nè ở dưới cái bánh xe các bạn cũng có đèn ở dưới chân chưa bất giới á thì sản phẩm này á hai cái tay nó sẽ hoạt động được các bạn sẽ có cái cù cào ha bánh xe nó cũng là bánh xe tròn xoay 360 độ gặp vật cản tự động tránh ngay chỗ khác các bạn nó cũng có tay cầm luôn à, thích thì à, ba mẹ lắp tay cầm vào cho con em ta chơi còn nếu như mà không thích á, thì tháo tay cầm ra con em chúng ta vẫn chơi đầu chơi dùng pin được các bạn xem chi tiết ha sản phẩm thứ hai muốn review đó là heo ôm thùng tiền cái sản phẩm này thì nó khác chứ chưa bất giới các bạn nhưng mà mình thấy cái sản phẩm nó cũng na ná mình giống nữa mình ghép chung vô một cái video cho các bạn xem cho dễ sản phẩm này các bạn các bạn nhìn chú à, chú ý nè à, nó cũng giống như cái sản phẩm đầu nó cũng có tay cầm ha à, thích thì ba mẹ lắp vô còn không thích thì ba mẹ lấy ra thì những sản phẩm này là những sản phẩm mà thuộc chỉ có lồng đèn trung thu các bạn ha thì mình review sớm cho các bạn xem nếu các bạn cảm thấy mà đẹp á, thì có thể lấy về buôn bán mà thấy hay á, thì có thể mua giùm người ta chơi tại vì cái thời gian trung thu chúng ta quay qua lại nó cũng gần tới rồi đó. thì sản phẩm này nó cũng chạy nó có đèn nhạc bạn ha đèn led à, ngoài sau của con heo cũng có đèn nè à, cái hùng tiền cũng có đèn chiếu chiếu rất là đẹp rất là nhiều màu sắc các bạn ha à, đặc biệt để chơi ban đêm khi chúng ta chơi ban đêm mà con em cầm đi công viên á hoặc là đi lễ á, thì nó rất là hấp dẫn các bạn á rất là dễ thương Rồi, sản phẩm cuối cùng mình muốn review đó là bắt giới đứng mây các bạn. Thì như các bạn cũng biết, bắt giới đứng mây thì đương nhiên là cái uh, chưa bắt giới này nó sẽ cởi một cái cục mây các bạn. Thì uh, cái đồ chơi nó làm giống như cục mây các bạn. Thì uh, cái sản phẩm này nó cũng có cái bánh xe tròn các bạn, giống như cái bắt giới mà lỗ tai đèn gì đó. Uh, bánh xe nó cũng bánh xe tròn xoay 360 độ, gặp vật cản thì nó tự động tránh ga ha. À, các bạn lưu ý nha, cái cù cào này là cù cào G nha các bạn. Khi các bạn mua về thì các bạn cũng lắp vào nha chứ nó không có dính chung thì nó cũng có tay cầm thôi thì thuộc chỉ nó nó thuộc về cái dạng đồ chơi dùng pin mà đó thì các bạn nhìn thấy nha, nhạc đèn led chiếu rất là đẹp rất là dễ thương rồi cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một sản phẩm mới nha xin cảm ơn rất nhiều bye bye nha